ông á thành công á đàn ông có tiền á mua gái á chín mươi chín phần trăm là nó dính cảm giác của người phụ nữ khi mà yêu một người mà đi xe đạp nha nó khác với yêu một người đi xe máy nha mà nó lại càng khác yêu một người đi xe hơi nha tại vì bản năng của con người á ngay cả đàn ông và phụ nữ đều giống nhau bản hơn mình sẽ luôn có được nhiều hơn hiện tại mọi người để ý đến hồi xưa mà lúc mà mọi người còn đi xe máy xe đạp nữa đó đi mà chả mấy chiếc xe đẹp mình lướt vào như nào có ước mơ không mình ngồi mình ước mơ thì trời ơi, không biết bao giờ mình mới được coi những chiếc xe đẹp như vậy của mình không có tiền thì mình cố gắng mình làm còn này không có tiền mà cố gắng quen bạn trai có tiền như vậy là thực dụng rồi đúng không đúng rồi mà không có tiền mà người ta cũng mơ ước người ta cũng cầu tiến người ta cũng muốn là mình có được nhiều cái cơ hội sở hữu nhiều cái vật chất họ cũng phải được yêu thương chứ sống này mình nghèo hay giàu mình cái tình yêu sẵn có trong cái trái tim cái lòng ngực mình nè à. chị hiểu không những cái người mà không có tiền họ coi cái người phụ nữ người ta là cái gì đó cả một thế giới rồi còn mà người có tiền đó thì họ coi phụ nữ nó nhẹ hơn miếng nhẹ lắm nhẹ như lông hồng vậy đó